ô nhiễm suốt ngày dài làm cho mình tích tụ đầy bụi bẩn và chất độc hại. Làm việc dưới lớp phấn trang điểm cả ngày khiến da mình mệt mỏi. Mình cần một sản phẩm làm sạch sâu, bảo vệ da dưới mọi tác động và mình đã có Sunflower Deep Cleansing Oil Dầu tẩy trang Sunflower Deep Cleansing Oil với thành phần chính là dầu hướng dương nguyên chất, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, làm sạch da mặt một cách tự nhiên, chứa các thành phần chất béo chuỗi ngắn, thẩm thấu vào da mà không để lại nhân rít trên bề mặt da, đem lại hiệu quả dưỡng da cao, giúp mềm mịn, sáng da, ngăn ngừa mụn và làm chậm quá trình lão hóa. trả lại làn da sạch lớp trang điểm và bụi bẩn, cho làn da căng mọng đầy sức sống. Sunflower Deep Cleansing Oil Da sạch nhẹ nhàng, căng tràn sức sống